Ok, hello xin chào các anh em đã trở lại với kênh Duy Khải em ơi Tối nay thì Khải ờ, không nhặt được món này em ơi Món này của ai vậy? Món sông đao của ai vậy? Ai auto đánh nó chết rồi em không nhặt được em ơi Ok, không nhặt được sông đao ờ, Rồi, được rồi, ok Rồi, tiếp tục đi anh ơi Mày bắn đầy đủ rồi, cứ việc thả đi bốn con, ba con anh cứ thả đi Rồi à, Anh Phong Ca là một gạt gì đó Nhặt đồ anh ơi, với em vứt ra luôn nè anh ơi Ra ngoài vứt đi luôn em ơi Nè À đây, anh auto sẵn ở đây Đồ ngon mà đồ Shop này Ở một đai lưng chống 40 này Bốt kìa, anh em đọc bốt kìa Đây, anh em đọc bị kẹt Anh em đừng đứng trước chặt kẹt em đọc rồi Từ dạ, anh em Dây chuyền À, ghi bánh có tiền sơn chưa anh kìa Rồi, đánh đọc đánh em à Chưa, chưa, chưa, chưa Nó bạc bạc cái dù dịch nó đây Thôi nè đó năm nào kết bùa nè ở ờ, giấc bùa đấy nói chung thì ờ, tối nay đánh ờ, boss dùm cho anh ăn cây trong bang nha nè ông anh cây trong bang nha rồi khải phụ đang khải bói đồ dùm anh nè hello này mới vô nha rồi nam đọc đứng dạy bùa thôi đây anh em giày vũ khí được một dạ, cái dây chuyền này dạ. áo này quay gia truyền nói chung vài khí cùi quá phù anh em ơi phù bán shop này đây anh em bỏ đồ cho anh em xem này chung uh, lần này thì đánh dùm cho anh em trong bang thôi nè chứ còn không phải khổ khái số anh anh lọc đồ anh ơi em em vứt đồ cho anh lấy nền phong ca ơi anh uh, trang sức cơ còn đồ nào ấy thì vứt điểm ok mấy đồ kia vứt đúng không đây trang sức anh bảo mạng trên này nè anh trên góc trên cao này anh ơi anh thấy không rồi, rồi lâm này lầm này lầm này rồi đây là thêm gia chiền để em coi gia chiền gì đây Ôi trong mua dòng 1 Ngồi má không kháng cả Rồi xuống nhật đồ này Cứ cái dạng mà làm thôi anh Chị hai sẽ bật đồ sắc rồi Em chuẩn bị sẵn hai này mới vô nha Đồ xanh này, đồ xanh thằng em nào lái không lầm phoi này hơn hơn chút rồi Rồi ok đây Ờ anh cứ thả đi, sang bot anh thả. Ôi không có sắc, không có tốc độ đánh Sao sao sao em like like Động cái, sát. cái màn hình Discord không được này không được em Em chỉnh cho cũng bằng hình, to màn hình là được mà Cắn lôi 28 24 Ngọc bội anh ơi Lên lấy ngọc bội Ui bao tay hay là 2540 Cắn thổ Áo ừ. À anh ơi Thằng thằng em nếu khác thì đỡ cho ông ăn cây ông nhặt mấy cái chân sức đi em Không để ô tô Em không để ô tô Vứt ra em nhặt tay Ừ này rồi Rồi Vũ khí phôi này Ờ vũ khí thư Vũ khí thư Phôi anh Anh nhặt đi không phôi này trời mấy phôi đẹp không luôn á đúng không anh em ôi một chị shop này mấy này shop này bao tay này em ơi ờ, chón này anh em ơi khăn lô hàng bốn phôi này rồi còn này không quan trọng shop này hello này mới vô nha với cả chung đây buổi tối xem live vậy em ơi một cái chì ờ, khăn băng hai ba ấy em lấy cái chì khăn băng hai ba làm phôi luôn này em ơi này cứ gom phôi cho anh đi gom cho anh đi cho ban này rồi xuống nhặt đồ này em ơi nhặt đồ này đó cứ việc dạy mà làm thôi đó anh bao nhiêu con vậy bao nhiêu con vậy anh Fuka anh không biết không biết luôn á Đục cần dưới người ta mít mẹ mấy con rồi. À. trang sức này bốn trang sức này anh ơi okay. hello ờ, hiếu là vị hello anh em nha hello ờ, john smith hello tất cả anh em đây thật đấy em không để ô tô ra em nhọc dây chuyền này kim này sấu dông này ngọc bồi này nhẫn này nhẫn ngọc bồi này rất anh ơi rồi tiếp tục Khải bêm lên bài boss Đúng rồi anh Tiền ờ, Nghiễn ơi Anh Khải đang bêm lên bài boss nha anh Rồi Thả tiếp anh ơi Vô vô vị trí thả tiếp đi Còn hai món gì mà bói món này nữa Đó Nam Động thì Yên đứng làm vị trí luôn nè Đứng nó, nó đâm đầm ầm Nhạc đồ mỏi luôn nè Sốt nè Sốt nè Nãy chưa có món nào đẹp nha Nam ơi Ai cầm bạc đấy không? Ai cầm bạc đấy không? Chi? Chi anh ơi Ờ, tìm ờ, bạc đấy Anh cần bao nhiêu? Không không phụ gì được hả? đây đây đây anh phù về ừ anh lưu tôi dương bắt anh phù gì hả lầm ờ, lên ừ lưu ba nghiền cũng được chứ đâu ừ Thúy Yên đánh là xe Khải Đúng rồi Thúy Yên đánh là xe đây anh em Nói quên Đây Xếp một bánh của Thúy Yên rồi nè em ơi Xếp một bánh 12 ờ, của Khải này nè Từ đầu xe server đến giờ này Cái nói siêu phẩm cũng từ cái set này này nè em Đó 3 3 3 3 xếp bánh 12 đó <clears throat> Vũ khí độc sắc Rồi vô nhận đồ Hello anh em đang xem live nha anh em ơi Hôm bữa giờ anh em xem video khả anh em cũng biết rồi Sang boss thì đến bao giờ bắt mới người ta biết bách mới này Rồi lần này làm không biết là có ra siêu phẩm hay không nha anh em Không biết ra siêu phẩm hay không nha Anh em chờ chút Hôm trước là bắt 36 rồi anh em Hôm trước là bắt 36 làm đài boss rồi Lần này thì Khải tiếp tục sang cho anh em trong bang anh em ờ, Cùng xếp là bánh 12 như nãy thôi Và hôm nay thì uh, bắt 37 Anh em xem ủng hộ like nhiệt tình thì anh em trong bang sẽ sang tiếp nha anh em Đây anh ơi lên nhật đồ Lên nhật trang sức anh ơi nói nói nói nói nhanh cho nữa ăn à, nó đam ngồi mì anh rồi ngồi mì nó đam uh, ờ, ui gần chết luôn rồi ơi đừng còn nhận siêu phẩm nha anh ơi mấy món siêu phẩm tí em vô giờ sâu nha 40 ngon đấy anh em cái món con chim món phái này món gì vậy khải ờ, một áo uh, cớ nghiệp thiên bang với lại một cái áo uh, một cái áo uh, con lôn xuân tinh ừ ai đây anh em ơi ai đang ai đang hả đàm ờ, bốt được ở ngoài mày ờ, được bên mình thì ờ, được cái cớ nghiệp áo cớ nghiệp cờ nó cờ nó đi đợi cho nó đánh đi vậy một nón phôi này hưng ơi không chưa không chưa không chưa này anh thả đi anh ơi đủ được bot đại nhá hết hết rồi hết rồi hả được cái làm chậm 40 là ngon rồi hết rồi anh ok từ từ từ từ thả bot đại đưa thả nhá anh thả chết rồi đưa đây từ ờ. từ anh anh khải ơi nó đang đam ở thí ngâm mì năm mươi trăm còn nó còn nó còn nó em cho đem đi ngủ em ơi giao giật em này anh ơi em em thả chưa anh không biết thả là chết cả tem luôn giao giật em có đại đâu rồi chuẩn bị anh lên anh nhận thêm ít trang sức nữa này còn khoảng gần chục món nữa này <clears throat> anh không có bot ờ, ba mươi tháng tư hả quất cái này luôn quất luôn giờ ờ bot đấy không biết để đâu rồi chắc là hết thời hạn chứ có nàng bà rồi ok Mở ờ, bạn gót đài nha à, nói chung cảm anh lên đây nhặt đồ này anh này lên đây lấy xanh ờ, cũng gần ba chục con bọn lần bài bot mà anh thua nè mà giá chiên này phôi này làm rác làm phôi hiện tinh này ôi ngập bòi ngon anh ơi mười bốn mươi chón N nam một cái ngập bòi sức mạnh làm phôi này làm phôi này phôi này phôi luôn anh ơi rồi nhận áo này phôi luôn nón này phôi luôn rồi ok, anh Phong Ca xem được cái nhẫn này nè em ơi, con bang này. Hai món mát này. Rồi, giờ đến lượt khải thả boss hồng kim cho anh em. Thẳng lần ba con luôn nha mọi người. Vô vị trí đi. Giờ này trước khi đánh thì anh em vô vị trí nè. Vô vị trí trước đi. Ừ. Rồi, con con xếp em vô rồi. Nhích nhích con Thi Yên vào tí nữa trời. Ok, đến chỉnh Thi hết. Vô vị trí nè. Rồi, Vô vị trí anh em ơi Anh em có giờ đăng quyền con lông sát vô vị trí anh em Ai có và đăng quyền Cộng con lông sát Qua ba lần vào vị trí bot anh em Lấy 18 triệu Mấy con? ba con em ơi <clears throat> Thiên nhận cũng được Thiên nhận cũng được, đúng rồi Thiên nhận qua đang vẫn rồi đam được nha Đâu anh em, còn ai nữa không vô phụ anh em chứ nhiều này đánh hơi hơi canh ấy đây không không không nói không chưa anh chưa hôm nay chưa đánh được ít nhất xếp với một kia được rồi không đủ đâu ba bốn hạt bốn hạt không đủ em ơi ít nhất phải bảy hạt đến mười hạt đánh nhanh hơn đúng không một đại mà hay là giờ này anh, nếu vậy thôi mà đánh từ từng con nha ok chưa ừ ờ, đợi em mua máu ok đợi ba ba đợi ba ba lên thêm người đi đúng rồi đang bắt ba bảy anh em ơi đang bắt bà ấy còn ba con bất đại nữa em ơi à, Di Khải chào lại tướng nhỏ nha Silver còn hai vì uh, à, em thay mặt anh Khải chào uh, anh tướng nhỏ Silver còn hai bang cố gắng chơi sao fan play tí đợi 20 ngày nữa gộp server anh Khải không cần nói nhiều với tụi nó bù vô nước <coughs> con đồ mộc về con này họ đánh nhanh em có ăn với dạ, nhanh quá anh em xem đam bót nhanh nè cái này cứ đang thoải mái này mà tí là anh cắn full lắc cho không cần à, nhường đam đâu cứ đâm thoải mái thôi đâm thoải mái cho đến chết đi tại vì nhường đam là là nó hồi máu đánh không kịp đâu ừ <laughs> mình thì mình nói ít hiểu nhiều nè mình chỉ chốt mấy câu ngắn gọn nhanh cho đỡ mà nói khải hồi xưa ít nói thế giới lắm vấn đề ở đâu mà nói làm nhiều làm gì <clears throat> ừ miễn sao anh em hiểu khải là được đó hiểu băng áo là được băng áo chơi như thế nào anh em đủ đủ hiểu là được không <clears throat> cần phải giải thích người ta cho nó khổ nữa tầm này thì cũng từ bản mình ra thì cũng là anh em hết vấn đề đâu giờ hiện tại vấn đề đầu tiên tiếp theo đó là chơi sao cho nó vui đến lúc gộp server hợp lý hiện tại như thông tin bây giờ khải biết khoảng tầm hơn 20 ngày nữa gộp server nữa hơn 20 ngày nữa thôi ấy mua event sau nữa gộp server ấy <clears throat> Mỗi vần sau nó gặp server nè gặp server thì lại ăn hành tiếp Đúng rồi Bên kia khỏe lắm Bên kia khỏe lắm Gộp server mà hai bang không thống nhất lại với nhau thì bị thằng kia nó đập nắp bét thôi vậy thôi cố gắng giữ ờ, chuẩn bị uh, mua tốt của bên kia vậy trời đúng rồi là hợp lý không tầm này cố gắng Ừ. kiểu như mấy câu lạc bộ Bayern Munich rồi <laughs> mua thằng ừ. mua hai mua hay gì hết <laughs> nói chung là tầm này mình cố gắng duy trì hoạt động cho đến lúc gặp server theo khả biết còn hơn 20 ngày thôi không nhiều đâu xong cái gia tàu 4k xong đặt mắc 120 là xong bắt đầu gộp đấy <clears throat> chậm nhất là 20 ngày thôi chậm nhất là 30 ngày còn nhanh nhất là 20 ngày tầm đó cố gắng chơi sao cho nó đẹp là được em nó vui là được cái vấn đề đâu này quân luôn đào từ đây đến lúc gộp server thì chắc là rương hồn kim bông phá chắc khoảng tầm 2 đến 30 rương đó 2 đến 30 rương có rất nhiều 2 đến 30 rương thì à, nó còn dao động khoảng tầm mỗi người cao lắm khoảng một món không biết bên kia như thế nào cũng không biết được nè bên kia như thế nào cũng không rõ lắm nãy săn boss được hai cái này rồi anh em nhắm 540 cũng ngon rồi sinh lực nỗ lực thông pháp làm chậm rồi hướng kinh nghiệm anh em ơi anh đang cây đâu hướng nghiệm này ủa ạc chính anh <coughs> à, à, đâu sao không thấy đứng bên cạnh mày à, đứng cạnh em à, à đâu sao thấy ta nhìn thế này chứ còn lâu ủa sao không đứng cạnh à à, à. thôi thôi thôi rồi thôi rồi ok bị chết giật hút mana đi dạ. hút mana đi hết mana luôn luôn xét đầu luôn xét à đợi ra mất đợi qua ra vứt cho đừng đó đợi ra vứt cho nằm đọc bùa thêm cái nữa nè bùa nè bùa nè bùa nè bùa nè bùa nè bùa nè rồi ờ quên đi á ai ai ai mua dùm cái cái cái ờ, cái, cái, cái dấu sao trên đầu rồi ờ, cho, ờ cho, mua cái à, lấy tạm đi mua mua mua cái dấu sao trên đầu anh anh anh anh đánh rồi à, quên anh không cao sắp xếp rồi về mua thể sắp xếp rồi mua thể đó là ok anh ok anh may may mắn này may mắn này cắn may mắn này bt anh bt anh bt anh em đâu em tên gì ba ba ba ba ba ba ba ba ba em mới chết hả nuốt, nuốt cái kia vô chưa nuốt cái kia vô chưa nuốt, cái cái thiên sơn chưa ba ba ba tới rồi rồi rồi thù lao Mà tính nói là ba ba có tiên cơn vô Rồi Xong bot Lầm đồ, lầm đồ, lầm đồ Ôi, trang sức khá nhiều anh ơi, ngon ấy Để em, em ờ, phụ về nhanh à. Phụ về nhanh em, em bói tiếp cái món khác này mày, Còn một mớ đồ chưa nhặt được kìa Ờ, thằng ba ba là xin cái uh, nhẫn hỏa kìa Xốp nè, xốp nè, xốp nè, xốp nè, xốp nè Rồi, đã lên nhặt cái đồ nữa này mày ok này đợi tí một cái chì này qua kia là một cái chì này anh em mua cho em cái cái cái ngôi sao trên đầu rồi anh em ơi anh giao dịch là anh đưa xuân hai chì à, anh mua luôn đi anh mua luôn đi anh cù gì anh mua em luôn chẳng ai chẳng về mua mà mà không nó, nó đang, đang đứng gốc nó đang đứng gốc đang đứng à, góc chì shop này nè mua giùm em luôn ra đứng bật giao dịch em em chì shop ơi chơi chơi dòng phôi này được phôi này anh em phôi 93 Hello, luôn chào anh em đang live cho anh em ơi 130 ờ, mình đang uh, chân lùng những uh, ờ, ơi một đai lưng một đai lưng cũng ngon á làm chạm 40 mất tay số anh em uh, nay ghệ cũng có live bên mạng youtube anh em anh em uh, ghé Ai... đó gõ uh, ghệ 81 gaming anh em cho ghệ một like một xe nha anh em đây này giao dịch này đó đó đó giao dịch giao đi đây đây, phone này em ơi. đầu mày đấy gì ạ? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Này, Ồ, này ơi. Này. Hử? Butter anh đâm Butter đúng rồi, đúng rồi. Còn còn còn slot Butter nào, Butter anh đâm thánh rồi lấy 16 triệu con. Là sao? Trong Butter có có có kinh nghiệm luôn hả? Được 10 triệu với 6 ờ, triệu. Anh đâu? Dạ Butter tâm thánh vô, ai biết. Butter thánh đâu? Rồi. Thánh đâu? Tại dạ, thế. Anh này. Đâu được rồi. Trong Butter được kinh nghiệm nữa hả? Ờ được 10 triệu với 6 triệu ngồi ngồi chỉ được có có, có 6 triệu thôi à rồi ok bắt tơ vô tâm thánh nào Nè. còn còn slot không bt vào đang em với anh hết em ơi còn một slot cuối cùng còn slot còn slot đang bóp rồi anh này này Đấy, bật cái bảng lên Rồi vô tơi Rồi tiếp tục anh em ơi Con tiếp theo rồi, Giờ giờ em thả hai con cho nó nhanh nha em Nhanh đi ngủ nha anh em Ok không anh ơi Ờ thả em Rồi ok Lên đây lên đây nhận đồ Lên đây nhận đồ giao dịch anh ơi Ủa bắt hả cái này lái đâu anh ơi đánh được cứ thoải mái đây, đây, đây. lên ok này à, ngọc bội này đai lưng này ngọc bội này ngọc bội này ok anh ơi rồi đứng hưởng kinh nghiệm thôi em rồi em đọc buồn ấy hello em mới vô anh em mới vô cho khải một like chia sẻ chơi anh em ơi xem đồ tí em ơi khải ơi nhớ quả lâm quá ok anh hậu đạnh ơi ok anh ơi hello hoàng ngô nha bên kia hai một cuốn ba món con đào à à ok ít hôm ít hôm nữa gặp server anh em chắc khoảng tầm chậm nhất là một tháng đó anh em sẽ đăng ban uh, thời hạn 7 ngày đó bùa, đó. Không bùa sao rồi? đợi em tới có có full bùa nè full bùa full bùa mục tiêu còn nữa bót đại nữa ra thả kiếm uh, chi lùng những cái đít anh em ơi ừ nghĩa này nó đã nghiệp vần mà nó có thấy anh nghiệp vần đâu đó nói chung là đánh cái này thì khải có đường môn khải sấy nhanh anh em anh em nhìn đam nha 200 đúng không có đường môn sấy này vô tiền hồi nó quýnh cái chết bây giờ sao chết được cũng chết được thoải mái đứng ghép này qua ghép bên này này qua chỗ cái thuyền gỗ đến qua thuyền gỗ nhìn đứng này hợp lý đứng ngay chỗ thuyền gỗ ấy đứng đây này uống cái chết bây giờ sát vô luôn rồi, rồi. sáng này rồi nụ rồi dạ thôi anh em nhanh còn lẹ bùa bùa ngay cho anh em đừng mong lên đàm này đó 400 thôi chưa lên đây à, ok đó nói chung sẽ đồ khá như vậy thôi em nè cũng không có gì nhiều nón nè áo nè bao tay nè đó đang cầm cái nào hút đỡ đánh cho nó lẹ nè chắc khỏi tốn mana nè tài khả năng có bốn kỹ năng anh em Đó Phi Phong này Mặt nạ này <laughs> Bằng chủ nhất kỹ bốn kỹ năng Đó Rồi Không <clears throat> anh em ơi, không anh em ơi Anh em đang xem bắt 37 này cho anh AK cũng như Khải một like chia sẻ cho anh em ơi không biết là hàng bot đài này có rương hồn kim môn phái hay không nó có xác suất thì rương, rương hồn môn phái nè nếu như video này lên rương hồn kim môn phái luôn là hot luôn nè đó chỉ mong sao mà có là hot luôn nè phong ca ơi không, tí nữa ra rương là khui liền luôn nha ok đưa em khui luôn ok luôn được hợp lý nó là hợp lý nè <laughs> đợi anh khui lần sau lần sau <laughs> đó, hai con này chắc chắn nghiên cứu có một rương này mà cố gắng hình xui nói chung là này hình xui nè chứ không biết chắc chắn được mình chỉ mong sao nó rất là được nè mong sao nó rất là mình khui rương hùng kia môn phá luôn nè hợp lý nó là hợp lý lâu lâu phòng không rồi cái căn lôi lấy hút sao anh hút tổ tiền lắm rồi bốn lần chết em ơi vô vô vô còn kia bông phá em ơi tí inbox bạc nhà được ok chứng lê ơi cố gắng làm được còn kia bông phá em ơi cố lên bùa này bùa này không em đọc này full bùa nè là bùa này tô luôn ô tô đẹp luôn thắng banh này phòng thủ lý này dẫn động này kháng độc này thắng tất cả này thắng lôi đâu thắng lôi này đó ôi này quần bốc thắng lôi gì lâu vãi họ ờ, đang thắng lôi đó nè trời ơi ngáo vãi này quần thắng lôi này quần thắng lôi nè vãi thì ai bot chết mày nhận đồ Sơn Dương siêu phẩm đồ quá tủ à, hai bình quá tủ quá đen tiếp tục chị sẽ không ăn cái, cái thiên sơn bảo lộ à có chứ em không có đây là đồ hết nhiệt đồn á à, à. đồn á lấy đồ đi kìa không hề thiên sơn lên kìa anh nhiều dòng lắm tất cả cái cái cái cái cái, cái trong bờ tơ là cắn nhiều dòng lắm là không hiện á hiểu không trên đầu rất là nhiều dòng đó đủ má trang sức nhiều vải rồi lần bói làm trang sức à đã nói trang sức nhiều vải mười 10 theo số bốn mày cái gì cái cấp 10 thì bốn mươi đủ được 5 cái trang sức 4 chân sức cái gì cái gì đây tốc độ chuyển 40 chữ số mà em nè và chín không thấy hồi nãy có dài bốn mươi ừ. hai đôi luôn à đâu anh đâu có anh thấy đâu có phải đâu ta anh nhìn là kỹ lắm sao mà số 40 được không có sao mà số 40 được em anh nhìn thấy đâu dài anh ngừng lại liền mà sao số 40 được ba chín nữa thôi anh mới đồ là bán lắm à, trên này rồi xuống dưới pha vừa rồi là còn thiên ngành kết thúc á chứ phải con đường môn đâu thiên kết thúc á em nhặt được một quế ờ, tử một tinh hồng <laughs> ai giao dịch ra tí được không bói bói nhận ra nhận có rồi nhận năm trăm à bỏ bói cái này quên cái bòi này sinh lực lực rồi trời ba ngàn bòi kim rồi nè không có gì quan trọng bốn người bội kim anh đang cây ơi ra, ra lấy trang sức này anh ơi ở đường mà bố kim mà không có vũ khí à ừ. không không có vũ khí không đôi, có vũ khí đôi giày cũng đẹp đó chứ đôi giày này xe xe chả đang hăng cũng được ấy đúng không ngọc bội thủy không sao ngọc bội ngọc bội kim hết rồi mà đấy là ngọc bội chó là đeo đâm băng giày kim đúng rồi này được bò luôn này đó đó đó đó, cái đồng bộ nếu già nó là đi bộ đó đúng rồi đi bộ xe luôn á rồi vụ đao cho nó lẹ này em về mù máu ở ờ, mù mà nào phù vậy vô bồ này vô bồ này đó vô bồ ấy ok mắt bùa nha nhưng là giờ nó không có kinh nghiệm nữa hay sao ta sao không có này có mà nghĩ lòng không đâu có rớt được kinh nghiệm gì đâu ta ờ, có ờ, quýt đại có kinh nghiệm mà em nghĩ là không phải ờ có có có thiếu chịu thiếu đam anh em phù giờ buồn bán thiếu đam bốn trăm k lên đi thôi con 8 ngon rồi Ép dòng máy em Ép cái gì Có tốc hạt phục hồi 40 không Rồi Đúng rồi, áo phục hồi 40, ok bốn viên thì tinh là bốn đài là auto 30 cho nó chắc kèo em ơi ba viên cũng được nhưng mà nguy cơ cho bốn viên là chuẩn hơn nửa máu rồi con này nửa máu đầy boss uh, gần chết bó tiếp nha anh em ok anh em ơi hiện tại anh em đang xem thì nói chung uh, đừng quên ủng hộ khải và like chia sẻ video xem bot này cho vui nè uh, à, trong ban khải sẽ cố gắng uh, mua thêm nhiều lần bài bot và sang cho anh em hướng kinh nghiệm cũng như là sang uh, kiếm đồ cũng như là kiếm rương kiếm môn phái ở cái vị trí này nha mọi người nói chung vị trí này thả bot đánh khá là thoải mái thuận lợi nè Bot nó ra thì nó không đánh lại nó, nó không đánh lại được của mình mà mình đánh nó thôi nè đó khá là ok khu vực này luôn trong lần này bắt 37 rồi Anh em xem này đỡ lại cho một like chia sẻ chơi nha Cảm ơn anh em rất nhiều Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh Nhấn vào chuông để theo dõi những video tiếp theo Cũng như là những buổi ờ, livestream tiếp theo từ kênh youtube Di Khải như bên nha mọi người Anh em ờ, cùng chờ đợi boss gần chết Khải sẽ bói một lần nữa nha à, Cố gắng kết thúc boss em ơi Cố gắng ra rương mở luôn trong đêm nay Nếu mà ra rương này mở luôn trong đêm nay cho nó cây luôn Hồi chiều ban kia ra một rương anh em Cũng sang boss như này ra một rương anh em Hồng kia muốn phái bệnh viện á đúng rồi chiều giờ à, bác bác là được hai rương ngày nay là bác bác nhặt mình nhận được hai rương nha anh em bọn năm mươi triệu Trời ơi, mọi người phải chướng nữa, anh chướng ai chịu nói Một like và một chia sẻ mạnh nhé anh em ơi Donate càng tốt anh em, thank you you Vẫn dính xương, hết năm mươi cũ rồi, đi đâu nữa Ok đầu tư canh quá mà biểu lúc đầu sẽ chơi bình bình tà tà mà những khúc sâu đầu tư canh quá mà biểu dù vừa thôi tứ canh quá <laughs> đang dính sườn à <laughs> rồi máu đỏ máu đỏ còn nhích máu nữa hai trăm bùa này bùa này bùa này đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu hân xui không đủ cắn tiếp chỗ này còn mà lo gì phong ca ơi phong ca ơi lô lô lô anh nghe rồi anh nghe rồi vì muốn mình quá tưởng phòng ngự đi anh ơi phòng ngự đi anh ơi hello im im im coi coi có rồi im im bốn lần chết rồi khỏi đây anh ơi em người giết đủ á phục một phút là nó chết mà ừ đủ nhiêu sức thừa thừa bót chết luôn là làm con rương rồi rương em rương kêu tưởng còn còn 30 giây bót chưa chết thì nút cái ụp ừ chết á con tránh nè Rương Hồn Kim vâng, phái không anh Đậu chơi nhiều đó không Có Công bằng tỷ số nào Công bằng tỷ số nào Số nào bên ấy hai rồi đó Không Nhìn đây Rồi xong có cái nịt à, Nhỏ quá Thôi đen chịu thôi biết sao giờ Biết trách ai bây giờ Thiên vương thương pháp biết chết ai bây giờ quá nhỏ quá nhỏ gì đây nhiệt độ hai ô ra hết bó rồi ha trời không có đồ nào hai ô luôn vãi thiệt hết bó này mày, là cái chì này không có đồ hai ô luôn toàn rác với phôi không có gì anh Tân thấy anh không online à. chắc anh không nhiều mấy người ươm cá làm lá gì là mấy đồ xây rồi đó này em đi nhậu luôn à ừ. Ờ, ông đi đám đi đám rồi bỏ này mà bỏng bàn bàn đồ sẵn rác không phôi sắp thương đánh lùm phôi này em anh nghe cây giao dịch anh ơi anh nghe cây ơi em đây nè em trang sức thôi ok đứng im để lái trang sức cho anh đã anh này anh giao dịch luôn ơi có đồ vip anh ơi ờ, ném luôn rồi ok anh em được một nhắn 540 xin lực lực này một ngọc bồi 1540 sinh lực lực kháng hò chón nè còn lại món này rác nè đó nhất dư cái nhất kỹ nè này dư nhất kỹ nè này bao tay bao tay phôi này anh lấy này anh lấy anh không lấy phôi đúng không anh không lấy phôi cho anh em này này phôi này phôi này phôi này phôi này đôi giày kim anh lấy không đôi giày kim của nam anh lấy không hay đưa hơn luôn không ờ, không không em không lấy đi em à ba chín à, kêu kêu kêu kêu hạt đưa không ừ. ờ, à ừ, một đây này ờ, anh lấy cái nhất kỹ không hưng đâu rồi cái tinh hồng lúc nãy đâu giao dịch cho anh ak luôn anh đây em tôi anh tiêu anh đấy phone này em ơi ok giờ sau em cầm luôn anh phone này phone nữa này ủa đưa đưa nhắn em tí ba ba ba giao dịch bình lọc chi rồi tưởng anh lấy tinh hồng với ờ, thôi đi ngủ luôn em ơi còn một cái nhất kỹ anh lái ngoài nhất kỹ 7 ngày anh đây đây đây giao dịch em 7 ngày này nhất kỹ 7 ngày này không ai ai ai ai ngừng xin à em xin em xin ai xin nhất kỹ ai em xin giao dịch rồi hết em ơi một, ờ, một, một tấm bông hoa nữa bông hoa đô tốt đấy hoa đô tốt đưa tâm ờ, đưa ăn đi rồi một trăm năm mươi cái à, em nhặt rồi đấy em nhặt rồi em nhặt một con là một trăm năm mươi đồng ok cái đỡ gồm nó cần trăm mấy cái mà rồi di chuyển gì à rút quân rồi nè nói chung thì ở cái lần bắt 37 này thì uh, Sen cũng gần hơn 30 lần bài boss và ba con lệnh bài đặc biệt thì gom lại cũng không có gì đáng, đáng cỡ nè cái nổi trội nhất đó là nhẫn 540 sinh lực lực và cái ngọc bội 15 kháng họ và 40 chó còn lại là không có đứa hồn kia môn phái nữa mà khá là nhỏ lúc nãy thì con bách đài bên đường phiến bên bên ờ, nghe mi á thì nó là rớt hồn kia môn phái rồi và chân ba con này không rớt nữa rồi anh em xem video đừng quên cho một like một một like chia sẻ ủng hộ chơi nha em ơi anh em đang xem đừng quên cho một like chia sẻ ủng hộ cho anh em nói chung là bắt này bắt 37 rồi bắt 37 rồi video này khai up lên anh em ủng hộ thì khai sẽ cố gắng uh, mua hoặc là khai sáng giùm anh em trong ban bó đồ cho anh em xem cho vui nha bye bye